Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ dạy các bạn cách kiếm 4 ngàn về xem và một lượt ngàn đăng ký. Các bạn bấm vào Google của điện thoại Android. Ờ, hôm qua là thích à, con thôi.

mổ ha mổ bữa sau á bạn đốt đèn đó mới được không mổ chờ nó không cần mổ bữa nào đốt đèn chúng ta sẽ để lại tải video youtube cái kìa nó chưa có tới mà ngắt ống mà đột hiệu được sau đó là bấm như đây thì chúng ta bấm cái đường like mà cái video của người khác để tạo cái ờ, để chúng ta tải lên cái ờ, phần youtube của chúng ta để lấy 4.000 lượt xem và 1.000 lượt đăng ký chúng ta bấm vào thêm đây vào youtube thí dụ các bạn muốn nhạc trẻ này chúng ta chỉ cần để chia sẻ để sao chép liên kết cho đó chúng ta bấm quay trở lại chỗ cũ bản liên bản liền sao chép ở đây dán như đây được link này bị lỗi các bạn chúng ta chọn link khác này tôi bấm chia sẻ sao chép sợ kém. thế đó chúng ta bấm quay lại Đồng Thanh Bá không nắm đối tượng người nào và những người địa tổ chức việc trái phép ma túy từ bên kia biên giới khu vực vùng núi thuộc xã Mộc Giải huyện Quế Phong chúng ta sẽ tìm xuống đây nó sẽ ra cái này và chúng ta sẽ bấm tải tải về và chúng ta sẽ đăng lên YouTube của chúng ta là chúng ta lấy xong chúng ta đã lấy được bản quyền của người khác nhưng chúng ta sẽ không bị thiếu này bản quyền